Ok hello, à, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại một lần nữa với cái kênh uh, tiếng số kèo cùng với kênh uh, tiếng bóng đá nha anh em. Thì uh, tại giải La Liga, tiếng cũng đã lên cho anh em hai cái trận đấu giữa cái thằng Girona với Real Madrid này, đó cũng như là Betis với Real Sociedad. Thì hai trận đấu này uh, à, được diễn ra vào phiên hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai vào khung giờ 0 giờ 30 này cùng với khung giờ 3 giờ này. Đó thì chung 0 giờ 0 giờ 30 sẽ có thêm cái trận đấu giữa cái thằng Cadiz với Osasuna thì trong cái video lần này Tiến cũng sẽ nhận định luôn cái trận đấu này để cho anh em có thể tham khảo kỹ hơn về các mã kèo trong cái ngày à, đêm hôm nay nhé đó thì uh, trước khi mà nói về cái cặp đấu này anh em đừng có quên là để lại hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng so kèo cùng với kênh tiếng bóng đá nha anh em đó để cho tiếng có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video mới uh, cho anh em tham khảo những mã kèo một cách nó chuẩn hơn đó và tiếng cũng chia sẻ thêm mục tiêu của tiếng từ ngay bây giờ cho đến cuối tháng uh,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 thì hiện tại anh em có thể thấy là chủ nhà Cadiz sẽ chấp đội khách Osasuna với mức chấp là 0.25 đó à, và ở ngay trong hiệp 1 thì Cadiz cũng sẽ chấp đội khách Osasuna với mức chấp là 0.25 luôn đấy à, nhưng tại ngay trong hiệp 1 thì cái tỷ lệ ăn dành cho Cadiz khá là cao anh em bỏ 1 ăn 1.28 này đó và bỏ 1 ăn 0.66 dành cho Osasuna ở mã kèo được chấp ở ngay trong hiệp 1 đấy còn về mã kèo tài xỉu ở trận đấu này chỉ là hai hòa cho mã cá chặn mà thôi đó và 0.75 cho mã kèo tài xỉu ở ngay trong hiệp 1 còn à, hiện tại cũng đã có mã, mã kèo phạt góc cho anh em có thể đầu tư luôn rồi nhé đây thì à, anh em có thấy này trên sân nhà Cadiz cũng sẽ chấp góc đội khách Osasuna với mức chấp là một hòa đó à, một hòa cho cả chặn và chấp nửa trái ở ngay trong hiệp 1 còn về cái mã kèo tài xỉu gốc ở cái trận đấu này đó chính là 8.5 cho mã kèo à, tài xỉu gốc cả chặn và 4.5 cho mã kèo tài xỉu gốc ở ngay trong hiệp 1 đó thì uh, đây là những cái mã kèo mà tiến đã sàng lọc để đưa lên cho anh em có thể tham khảo và nhìn kỹ hơn đó tiến không có điện đưa không không có tiện để đưa cái trang đầy đủ nhiều mã kèo khác lên nữa nha anh em trên trang nó có cả chục cái mã kèo chấp cũng như cả chục cái mã kèo mà mà à, tài xỉu này đó hiệp một cũng vậy phạt góc cũng vậy thậm chí còn nhiều mã kèo nó hay hơn nữa nhưng mà tiến sẽ đưa ra những mã kèo đơn giản như thế này để cho tiến phân tích để cho anh em có thể tham khảo lấy những cái mã chuẩn nhất để anh em đầu tư mà thôi đó à, còn những ai mà muốn có một cái trang chơi uy tín muốn có nhiều mã kèo hơn chơi mà không bị mất like mất phí ấy thì chỉ cần anh em có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online ấy ừ. hoặc là anh em có cái uh, uh, sử dụng cái ví Momo ấy chỉ cần một trong hai cái điều kiện đó thôi thì anh em cứ liên hệ cho Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 Tiến có đợi ở phía dưới màn hình trong cái video này nè hoặc là anh em còn có thể liên hệ cho Tiến qua bốn cái đường link khác ở dưới phần mô tả trong mỗi video mà Tiến đăng lên ấy anh em chỉ cần ấn vào phần mô tả thôi sẽ thấy được những đường link Facebook cá nhân này Telegram fanpage cùng với TikTok đó thì anh em uh, nhớ ủng hộ cho Tiến bằng hai cái lượt like tại cái kênh fanpage cùng với kênh tiktok nha anh em đó còn lại anh em muốn liên hệ cho Tiến qua nền tảng nào anh em chỉ cần trực tiếp ấn vào những cái đường link tại cái nền tảng đó mà thôi còn không thì cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo 0963 731 346 đó thì thật sự cần có một trang chơi uy tín nhất đó có xài cái uh, ngân hàng có có có có đăng ký uh, Ờ, ngân hàng có sàn chuyển khoản online hoặc là có sàn ví Momo một trong hai điều kiện đó thì cứ liên hệ đi Tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em cách đăng ký một cái trang chơi ok chưa hướng dẫn cách đặt kèo cách vào kèo Tiến sẽ chỉ cụ thể từng anh em hết đó và đưa tất cả vào nhóm luôn nhóm thì hoàn toàn miễn phí không thu một đồng lọc phí nào từ anh em hết ok cho anh em ok thì quay trở lại với cái mã kèo mà Tiến vừa cho anh em tham khảo này à, anh em hãy cùng tiến đi phân tích nhận định về cặp đấu này trước nha đó xong rồi đưa ra những cái sự lựa chọn mà tối ưu nhất để cho anh em chúng ta có thể kiếm lãi từ cái cặp đấu này đây thì à, nhìn vào màn hình anh em có thể thấy à, đây là cái sơ đồ ra sân dự kiến của hai đội bóng này chủ nhà Cadiz ra sân với sơ đồ là 442 bộ đôi tiền đạo của Cadiz là à, Rodiola cùng với à, Chit đấy thì cái sơ đồ của Cadiz, trên sơ đồ 442 cũng là một cái sơ đồ khá quen thuộc dành cho dành cho cái đội bóng này nhưng đây chỉ là những cái sơ đồ dự kiến mà các chuyên gia nhận định đưa ra thôi chưa chắc là thằng Cadiz nó sẽ áp dụng cái sơ đồ này vào cái trận đối đầu với Osasuna vào đêm nay nữa nha anh em đấy còn Osasuna đội khách sẽ ra sân với sơ đồ là 433 cái bộ ba tiền đạo quen thuộc của đội khách đó chính là uh, ờ, Ayajuli này đó cùng với Budimit và Avila thì như tiến đã nói do sơ đồ ra sân dự kiến các chuyên gia đưa ra để cho anh em tham khảo rồi nên tiến sẽ không nói nhiều về cái sơ đồ này chắc chắn sẽ nó sẽ thay đổi hoàn toàn đó thay đổi hoàn toàn trước cái giờ bóng lăn đấy thì nhìn về cái tình hình chấn thương của hai đội bóng này thì cái lợi thế đang nghiêng về Osasuna khá là nhiều khi mà Osasuna đội khách không phải chịu thiếu vắng một cầu thủ nào hết đó và có đầy đủ cái tình hình cái cái đội hình lực lượng mạnh nhất có thể ra sân đối đầu với Cadiz trong cái trận đấu này còn về chủ nhà Cadiz thì thiếu vắng đến 5 cầu thủ do chấn thương đó riêng về cái trường hợp của cái thằng Jorge Mera thì có thể ra sân trong trận đấu này do đã bình phục thì đây chỉ là những cái tin mà mà mà uh, dự đoán anh em cũng chưa chắc là nó có thể ra sân nữa đấy cho nên trước giờ bóng lăn đi khi mà biết được cái đội hình ra sân chính thức ấy lúc đó thì những cái kèo tiến đua nó sẽ dễ chơi hơn nhé anh em nhưng mà không phải vì vậy mà mà tiến đua những mã kèo uh, ảo những mắc kèo mà bừa mà những mắc kèo bậy lên cái youtube cho anh em đâu tiến vẫn phân tích rất kỹ càng những ngày mà theo dõi tiến cũng hiểu là tiến nói rất là kỹ về những mã kèo đúng không đó phân tích từng trận đấu mới đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó tối ưu nhất ok cho anh em thì tiếp theo đây anh em hãy đảo qua trước về cái bảng xếp hạng của hai đội cùng với tiến nhé đây anh em đầu tiên đó chính là uh, đội chủ nhà Cadiz thì đang đứng ở vị trí thứ uh, ờ, 15 sau 30 vòng đấu và có được 32 điểm này đó với 7 thắng 11 thất bại và 10 à, xin lỗi anh em nha 7 thắng 11 hòa và 12 thất bại ghi được 23 bàn thắng và để thủng lưới 42 bàn còn à, đội à, à, khách Osasuna đây anh em đội khách Osasuna thì nó có được uh, à, 41 điểm sau 10 vòng đấu 11 thắng 8 hòa và 11 thất bại ghi được 28 bàn thắng và để thủng lưới 32 bàn nhìn chung thì cái phong độ Osasuna mùa giải năm nay khá là tốt nha anh em đó và nó xếp trên cái thằng Cardiff này đến 7 ờ, bậc trên cái bảng xếp hạng cũng như là bỏ sang này đến 9 điểm cách biệt đó còn về cái vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng thì chắc chắn là Osasuna nó sẽ hướng đến một cái vị trí là là uh, nằm trong cái vị trí top 5 hoặc là top top 6 tại mùa giải này để tham dự một cái vé dự cúp châu Âu đúng không anh em? Cho dù là rất là khó để Osasuna có thể vươn lên được vị trí thứ 6 lẫn thứ 5 nhưng chắc chắn Osasuna nó sẽ uh, muốn đội bóng mình tạo nên lịch sử để uh, tham dự cái giải đấu cúp châu Âu đó đúng anh em đó cúp C2 C3 giờ vẫn là cúp châu Âu thôi đó để để có thêm nhiều kinh nghiệm để ra đấu trường thôi đó chắc chắn Barcelona nó đặt mục tiêu cao hơn ở mùa giải năm nay khi mà nó đang có phong độ khá là ổn và đang có một vị trí khá là cao trên cái bảng xếp hạng nữa đấy còn về uh, ờ, Cadiz thì nó tuy là ở vị trí thứ 15 nhưng nó chỉ hơn cái nhóm cầm đèn đỏ gần nhất là vị trí thứ 18 đó chính là cái thằng Valencia chỉ là hai điểm cách biệt mà thôi chỉ cần một trận thua là sẽ lập tức đẩy cái thằng Cadiz này uh, xuống cái uh, uh, nhóm các hạng nếu như uh, Getafe Almeria cùng với Valencia có chiến thắng ở vòng đấu sau đó nói chung trận đấu này là cái điểm số vô cùng quan trọng với Cadiz lẫn Osasuna luôn nha anh em đó cả hai đều có những cái mục tiêu riêng của mình một đội bóng thì muốn tham vọng vào dự cái vé uh, cúp châu Âu còn một đội bóng thì lại có cái uh, uh, mục đích là phải trụ hạng được ở cái mùa giải năm nay đấy thì ok anh em phải nhìn thêm về cái phong độ của hai đội bóng này cùng với tiếng nha đây đầu tiên là đội chủ nhà uh, Cadiz thì nó có được 3 thắng 3 thắng 4 hòa và 3 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất tại uh, La Liga một cái phong độ cũng uh, khá là ổn không đến nổi tệ khi mà chỉ nhận 3 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất mà thôi đó dành cho Cadiz còn về đội khách Osasuna thì nó có được là 3 4 chiến thắng nha anh em đó 4 chiến thắng uh, 3 hòa và 3 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mỗi đấu trường đó và cũng có một điều uh, uh, khá là tốt dành cho Osasuna khi mà nó đã tiến vào đến cái vòng chung kết tại cái giải đấu cúp nhà vua Tây Ban Nha đấy nó đã hạ cái thằng Atletic này đó với tỷ số 1-0 ở trận lượt đi và hòa với nhau một đều ở trận lượt về tổng tỷ số là uh, ờ, Atletic thắng là 2-1 đó và tiến vào vòng chung kết gặp cái thằng Real Madrid vào cái tháng 5 sắp tới đây đó chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha một trận đấu thì có thể nói là rất khó khăn dành cho Osasuna nhưng chắc chắn vào một cái lọt trận đấu cúp thì đã tiến đến vòng chung kết thì Osasuna chắc chắn nó sẽ quyết tâm rất là nhiều đó để đạt được mục tiêu của mình đúng không anh em thì tiếp theo đây à, anh em xem này à, một cái phong độ ờ, khá lỗ ở ba trận gần nhất sau đó nó có được 6 điểm đó hai thắng một hòa ở ba trận gần nhất tại Liga sau cái trận à, hòa 1-1 tại cúp nhà vua Tây Ban Nha trước cái thằng Atletic đó nói chung phong độ của Osasuna mùa giải năm nay cực kỳ tốt luôn nha anh em thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về phong độ sân nhà lẫn sân khách của hai đội bóng này để cho anh em có những cái sự lựa chọn nó hợp lý nhất nha đây đầu tiên là đội chủ nhà Cadiz thì nó có được hai thắng một hòa và hai thất bại ở năm trận được thi đấu trên sân nhà gần nhất. Một cái phong độ cũng không đến nổi tệ dành cho đội chủ nhà Cadiz. Còn về đội khách Osasuna thì nó có được là hai hòa một thắng và hai thất bại ở năm chuyến làm khách gần nhất. Đó, trong những cái chuyến làm khách gần nhất của Osasuna thì cái phong độ của nó cũng tạo mức ổn anh em cũng không có tốt cho lắm đúng không anh em khi mà nó thi đấu hơn người trước Mallorca nhưng cũng chỉ có tỷ số là không đều mà thôi đó và hòa 1-1 trước cái thằng Atletic tại cúp nhà vua tại à, tại giải đấu cúp nhà vua Tây Ban Nha được chặn uh, trên sân nhà của Atletic này đó cùng với đó tại La, La Liga thì nó cũng đã có hai cái thất bại 1-0-1 trước Valencia và 1-2 trước Real uh, trước cái thằng Gallo Wanacano đó chỉ có một chiến thắng 3-2 được đuổi trước Sevilla Sevilla cũng đang là một đội bóng có phong độ khá là tệ mùa giải này đấy và anh em hãy xem thêm về cái lịch sử đối đầu thì có thể thấy trong lịch sử ấy, thì Osasuna nó đang nắm hoàn toàn lợi thế trước Cadiz khi mà nó có được 4 chiến thắng liên tiếp ở 4 cuộc đối đầu với nhau gần nhất giữa hai đội bóng này đó thì chỉ tính riêng ở cái lượt chặn lượt đi tại La Liga mùa này thôi dạo sau nó cũng đã có một chiến thắng là với tỷ số là 2-0 trước Cadiz đây Tiến sẽ cho anh em xem thêm về trận đấu này đây thì ở trận này Osasuna nó cũng đã có mức chấp khá là cao chấp nửa trái trước Cadiz đó và đã giành tỷ số chiến thắng với tỷ số là 2-0 đó thì ở trận này uh, ở trận đấu này thì thì thì thì cái thằng Osasuna nó đã kiểm soát bóng đến 56% ờ, so với 44% của đội khách đó và tung ra được đến 16 pha dứt điểm trong đó có 6 pha dứt đích thì nói chung nói chung thì thì thì cái thằng Osasuna này đang có phong độ ờ, tốt cũng như là những cái trong cái lịch sử đầu và về mọi mặt luôn đó về cái bảng xếp hạng về tất cả Osasuna nó đều nhỉnh hơn Cadiz uh, uh, trong cái lượt trận đấu ở cái trận lượt về tại La Liga mùa này đó thì nói chung với những gì tiến đã phân tích cũng như là cái sự lựa chọn cái mã kèo đó cũng như cái mã kèo mà cái đưa ra ở cái thời điểm này tiến sẽ có các cái sự lựa chọn mà tiến đưa ra để cho anh em có thể tham khảo nhé anh em nhớ chỉ tham khảo thôi hợp mã trùng ý vào còn không thì thôi đó đầu tiên là anh em có thể vào cho tiếng đó chính là mã kèo là Osasuna được chấp 0.25 cả chặn đây đầu tiên là anh em đầu tư cho tiếng và mã kèo là Osasuna được chấp 0.25 ờ, thứ hai là anh em có thể vào thêm cho tiếng là mã kèo Osasuna được chấp một góc cả chặn đó dù cho cái thằng Cadiz là cái thằng cần điểm nhất trong trận đấu này nhưng mà Osasuna nó cũng chắc chắn không thể buông xuôi lên em vì cái mục tiêu của nó chắc chắn là cái cái cái uh, uh, cái cái uh, ngôi vô địch tại cúp nhà vua Tây Ban Nha cũng như là một cái vé dự cúp châu Âu mùa sau đúng không anh em nó đang có cơ hội rất là lớn cũng như phong độ cũng đang rất là cao nữa đó cho nên đây là những cái sự lựa chọn mà tối ưu nhất mà tiến dành cho anh em trong cái trận đấu này đó bốn trận thắng liên tiếp ở bốn cuộc đối đầu gần nhất của Osasuna trước Cadiz thì không có lý do gì mà anh em không đầu tư vào cái mã kèo dưới cho tiến đúng không được chấp ở đồng nữa mã kèo này nữa là mã kèo rất là ngon để cho anh em có thể đầu tư luôn đó về mã kèo gốc được cũng được chấp một luôn này không có lý do gì để anh em không đầu tư mạnh cho tiếng vào hai mã kèo này ok thì đây chỉ là những cái sự lựa chọn cá nhân của tiếng thôi đó anh em thấy nhận định ờ, của tiếng mà hợp ý phân tích hay trùng ý với anh em anh em có thể đầu tư theo tiếng. còn không thì xem như tham khảo mà thôi đó còn anh em nào muốn có một cái trang chơi uy tín hơn muốn vào nhóm muốn cùng đồng hành kiếm cơm gạo với tiếng. đó đặc biệt là những anh em mà thua tha sao bờ mùa world cup elgo vừa rồi ấy muốn gỡ gạt muốn cùng đi với tiếng ở chặng đường dài muốn có một cái sân chơi trang chơi uy tín nhất tin tưởng thì cứ liên hệ với Tiến nếu như anh em đã có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy hoặc là anh em có sử dụng ví Momo thì chỉ cần một trong hai cái nền tảng đó thôi thì có thể ờ, đăng ký một cái trang để chơi anh em cứ liên hệ với Tiến Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản trên trang để chơi này đó hướng dẫn cho anh em cách đặt cược cách vào kèo đưa anh em vào nhóm một cách miễn phí luôn ok cho anh em thì nói chung anh em cần thì hãy liên hệ nhé còn những ai mà sợ bị lừa này nọ thì tốt nhất né ra đừng có liên hệ làm gì tiếng không có thời gian mà đi giải thích với anh em này nọ đâu đó tiến chỉ hỗ trợ cho những anh em nào mà thật sự mà mà tin tưởng quan tâm đó cần một chân chơi cần một nhóm của tiến thôi ok thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé anh em à, anh em mà yêu quý tiến ấy thì để lại cho tiến một cái lượt uh, like ở trong cái video này đó cùng với đó là để lại cho tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh đó tiến bóng đá cũng như là kênh tiến soi kèo luôn nhé anh em đây thì tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như là chúc cho anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống luôn nhé